á nhưng mà Cario này Cario toàn thân phần trên cái máy này là cái máy đối lập với cái máy Electrical nha Electrical nó nó nó Cario phần đùi còn cái này Cario phần trên là chính mà đùi nó phụ nữa chúng ta có hai cái tập một là chúng ta tập full dùng chân đạp ra dùng lưng kéo dùng chân đạp ra dùng lưng kéo còn hai là tập lưng phích lại dạ. cách nào cũng được cả nói chung là cardio cũng tập đi tập thì cái máy rất đơn giản cứ cầm ra kéo thôi cái này tập lưng phê lắm á đó không chèo nó là tiếng anh là chèo thuyền nha mấy em nha dạ, không mấy em này chưa biết tập bài này á về tay cô mấy nhỏ làm áo bà ba đó đó cô đã đỏ cô đã đỏ bên hạ nha đó việt nam mình nó chèo là chèo dày còn có chỗ chèo hai cây dày thì cái bài này đó là nó mô phỏng vô động tác nhạc từ hai cây đúng không giờ vô bài này nó vô lưng nhiều không anh lưng tay cái này hết rồi thở rồi kết thúc thì thở ra bắt đầu thì hít vô cái này thì mình tập khoảng à, bao nhiêu anh tập 5 phút 5 phút có người tập 30 phút 30 phút là cardio cũng dữ lắm ạ nhiều khi mình chạy bộ mình chán quá đó ừ. chạy bộ đạp xe chạy chán bộ quá, quá hơi chân em ừ. nó bị đau nó là mấy, chân thế là mấy người mà mà trọng lượng lớn nữa mỗi cái là tác dụng chứ nó phải cái nào phải thấy cái nào đâu nhiều khi mà à, tập cái máy mà cái máy elliptical á ừ. với lại cái máy à, đạp xe đứng ngồi rồi chạy bộ nhiều khi em chán em trở qua cái này em tập có nghe trong làng gió đơn tôi dòng thơ anh lời yêu không nhưng mà được cái tập này thì nó vô cả lưng mốt biết cho thuyền à, phần cardio hôm nay á, thì anh sử dụng máy elliptical giùm em nói chung là THL là một máy xịn không mà cái máy này nó có rất nhiều chương trình đó nhưng mà hôm nay sử dụng chương trình là phát bên tại vì lý do là đi mỹ à, ăn à, hamburger với ăn à, bò bít tết nhiều quá ăn hải sản nhiều quá nó bị mập mấy em tết nữa đó hiểu không nên xài phát bên thì tập nhẹ thôi level 20 tập 5 phút liên tục không có interval nha nên giáo án dùng viêm Phổ á từng tầng nó dễ khó khác nhau nhưng mà nó có nhiều cách để làm cho nó khó hơn đó là cường độ cách tập nhịp tập và bây giờ là xong chương trình cardio của Duy Nguyễn rồi đó có 5 phút thôi ừ. 5 phút là hai máy em à, à. cái máy trên kia 5 phút, máy dưới đây 5 phút nữa Thế là mình đa dạng hóa cái vấn đề cardio ừ. của mình thay vì là mình cứ một cái là cả chạy đúng bộ rồi, đúng rồi, đúng rồi Cho nó đỡ nhàm chán Đó, chính xác Thì là cardio 10 phút cardio 10 phút tập tập gym bây giờ chúng ta nghỉ ít nghỉ chừng 15 phút cho cơ thể nó về cái trạng thái bình thường xong rồi chúng ta phải nạp hai muỗng súp nhen súp gì tùy à thằng thích chơi lean body gái thì thích lean body for her ấm ốm thì mát thằng thì liều quay à, lum la hết rồi phải nạp ờ, cơ thể của anh là phải nạp 50 gram protein sau tập chắc chắn tối thiểu phải 50 gram rồi sau đó đó nghỉ một tiếng đồng ăn cơm ăn cơm rồi tắm rửa đi làm mấy em làm buổi chiều giờ là 12 mấy rồi không nó tập tính hết rồi mấy em nói chung là gym phục vụ cuộc sống mà nó phải là một thằng nó tập gym nó đẹp mà nó phải kiếm tiền nhiều nó phải giỏi nữa thì nó mới thay cái túi của anh ha cái túi của anh mệt quá gồng hết nổi luôn em mốt gồng rồi cái khăn này nó lạnh nó đã thật chứ mấy em thấy tướng ngon không hàng họ đồ thì ok có đi ăn bò bít tết bên mỹ á ăn một phần nó tới ngàn rưỡi calo lận nên nó hơi uống một chút nói chung anh tập gì chừng hai tháng 3 tháng là nó ngon à yes. tập lâu mà dễ mà mấy em súp nhiều nhiều tiền đều đủ điều kiện hết đúng không nhà có bốn phòng game thích thì uống thích khui thôi thích tập nào tập thích làm nào làm miễn sao ngày mình làm đủ tiếng đủ giờ mình đủ mục đích của mình là ok đó đó là triết lý gym phục vụ cuộc sống mỗi thằng con ngành con nghề hết nè rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình à, di Nguyễn từ phổ ngày hôm nay Di Nguyễn là Kim Chúa cũng là xếp à, tổng ở đây luôn Còn đây là Hương Trần là xếp phó Trở lại video sau những năm vắng bóng Tập trung cho công việc văn phòng Và bây giờ thì à, lên chắc phải 5 cân rồi đúng không? À, hồi xưa là có 48kg Giờ 52 à, 52 lên, thôi à Lên lên 4 cân rồi thì hy vọng là sau này ờ, Hương Trần sẽ sắp xếp được công việc của mình để quay trở lại với Remix à, chia sẻ những cái video tập luyện dành cho quý bà Ồ, cho quý bà luôn <laughs> Quý bà luôn Chứ giờ em là trâu quá xá, mạo quá thì, hồng nhan quý vị còn gì là Xuân em Sao không Xuân? Vẫn còn Xuân mà mới có ba hai à ba hai còn Xuân hả? Mới có ba hai thôi à Câu này mới nghe, ừ. đúng là Người ta bốn mươi ờ, bốn mấy, người ta còn hồi Xuân ba hai là gì? Cái hồi Xuân nó khác cái đương Xuân nha Nha thôi chào các bạn đi cảm ơn mọi người đã theo dõi à, video gym phổ của anh duy nguyễn hôm nay nha hẹn gặp lại à, tái ngộ trong những video của thu hương những series của thu hương nha bye bye ghê không series của thu hương <laughs> là một chiến binh thể hình đồng thời là một giám đốc gymer với tinh thần máu lửa nhiệt quyết chân thật vui nhộn má đất như bức tranh nặng quá rồi nặng được đầu tư với kinh phí siêu khủng tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình yêu vô tập gói gọn trong Duy Nguyễn Diêm Phổ